No. nghĩa dâu ôi hừ à đón dâu về nhà là mấy trong là nhà hừ hồi hừ là là tiền mây hoa ôi là là mấy kết duyên ôi hờ a kết duyên vợ

thờ thực chất là hình thức quan họ tham gia vào phần lễ, phần đạo trong ngày lễ hội và được gọi là quan họ ca sự tại đình. Những câu ca trong hát thờ thay thế cho những lời cầu khấn, ca ngợi công đức, cầu thần phù hộ cho dân làng an khang thịnh vượng, mùa màng bội thu.